tiếp tục triển khai công tác đổ sàn tầng 7, 8 dự án Green City Bắc Giang. Đổ sàn là một trong những quá trình quan trọng trong việc phát triển cũng như đảm bảo chất lượng cho dự án. Hiểu rõ điều này, chủ đầu tư TTB Group luôn chú trọng cũng như quan tâm giám sát chặt chẽ đến công đoạn này. Chiều dày của sàn bê tông được coi là một tiêu chí để đánh giá sự bền vững, chắc chắn của một dự án xây dựng. Để có được một công thức tính toán chính xác nhất thì phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau cũng như kích thước nhịp, độ cứng của dầm, tải trọng tác dụng lên mặt sàn, loại thép, mật độ thép sử dụng. Dự án Green City Bắc Giang đang ngày ngày được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mọi chất lượng cũng như tiến độ đều được ban chỉ huy công trình giám sát cũng như kiểm tra hàng ngày. việc đổ sàn đã diễn ra thuận lợi và đạt được hiệu quả cao, làm tiền đề cho những lần xây dựng tiếp theo, đánh dấu sự phát triển từng ngày của Green City.